Yes. Uh, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cài uh, chủ đề cho Google Chrome. Uh, ví dụ như các bạn đang thấy mình đang sử dụng cái uh, chủ đề rất là đẹp đúng không ạ? Cũng không đẹp lắm đâu nhưng mà mình thấy thích. Uh, chủ đề thì nó gọi là gì nhỉ? Theme gì, gì đấy. À đúng rồi. Theme. À theme. Uh, tụi này à, không biết đọc. Đọc là chủ đề cũng được. Uh, thì à, việc cài đặt cái này cũng đơn giản thôi. Uh, để mình xem cho bạn xem cái ờ, lúc mặc định nó như nào nhé đây mặc định nó như này trắng toát và nó cũng chả có cái ờ, gì ờ, đặc sắc cả nhìn nhiều nó cũng chán đúng không à, ok thì là mình hướng dẫn các bạn cách để thay đổi nó à, đầu tiên các bạn nhìn vào đây nhìn mà chưa hiển thị ứng dụng này bấm vào ứng dụng bấm vào web store à, ok bấm vào chủ đề ở ờ, tại đây thì là những chủ đề miễn phí của Google Chrome và thao tác à, làm này cũng giống hệt ở cao cốc nhé các bạn làm tương tự thôi đây các bạn tìm lấy cái ờ, ờ, chủ đề các bạn thấy đẹp và cài thử mình cài thử cái này nhé bấm vào nó và bấm vào thêm vào Chrome ok nó hiển thị đã thêm vào chuông vào được rồi các bạn có thể mở tab mới để xem uh, preview đây các bạn có thấy là hình nền và các tab của Google được thay đổi mặc dù uh, chủ đề là hơi tối các bạn có thể chủ, chọn được chủ đề uh, đẹp hơn Google, Google đề xuất ra cho các bạn rất là nhiều những chủ đề khá là đẹp Ok thì cái uh, mình vừa sử dụng đó là cái uh, Man of Steel đây ok mình thêm vào nhé ừ, các bạn thấy là màu sắc là giống là nổi bật và dễ nhận biết được các tab mới và tab nền ok thì đấy là cái ờ, đơn giản thôi còn các bạn muốn đặt lại về chủ đề của mặc định thì các bạn bấm vào uh, cài đặt ba chấm này mình bấm cài đặt kéo dưới thì nhìn phần chủ đề này các bạn bấm đặt về lại về mặc định ok lại về cái chủ đề trắng tinh lúc ban đầu này ok vậy cơ bản các bạn đã biết cái cách để cài đặt cái à, chủ đề nhưng đấy à, có một cái hạn chế đó là các bạn chỉ được sử dụng à, những cái những cái chủ đề có sẵn của Google Chrome thôi vậy bây giờ mình muốn tự tạo một cái của riêng mình thì làm thế nào ok mình sẽ cũng bấm ứng dụng nhé và phần chủ đề Chrome của tôi cái các bạn có thể ừ, mình sẽ gửi link cho bạn sau các bạn bấm vào đây Đấy, xong là bạn bấm bắt đầu tạo chủ đề tải lên tải lên hình ảnh giờ các bạn có thể tải lên cái hình ảnh nào đấy đây mình muốn uh, sử dụng cái ảnh này đi bấm open ok bấm tiếp tục sang bước 2 đây tab mới và tab này này các bạn bấm ờ, để chọn được cái màu uh, tùy ý tab mới màu đỏ luôn tab nền cho nó màu tối tối tí này màu xanh đi ok và phần à, màu khung thì mình sẽ chọn là màu màu gì nhỉ cứ màu xanh đi ok các bạn bấm tiếp tục sang bước 3 à, đặt tên hôm nay là 27 tháng 6 2017 ok mình bấm vào tạo chủ đề của tôi đấy bạn mà bấm vào cài đặt chủ đề của tôi luôn nó bảo nhấp để cài đặt chủ đề này trên trình duyệt Chrome của bạn ngay bây giờ các bạn bấm vào dạ. bấm vào thêm chủ đề ok các bạn có thể qua để xem mình mình đã có thể ờ, tạo được một cái ờ, chủ đề của riêng mình à, như vậy ok đơn giản vậy thôi còn cái còn cái link để vào mấy phần chủ, chủ đề chung của tôi mình sẽ gửi cho các bạn sau